Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key, tôi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tôi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K, y and K Adventure. Rồi bây giờ à, bọn mình chuẩn bị nhập cuộc đây. <laughs> thì còn ấm nóng. Xin mời cả nhà bữa tiệc uh, giao thừa cuối năm hả <laughs> chốt đơn mình uh, à, bóc thăm uh, trùng thường ha dạ sợ mấy đứa nhỏ ngủ dạ cho mấy đứa nhỏ là tham gia cho vui <laughs> nhỏ này khỏe này <laughs> nhỏ này được huấn luyện giỏi này mà tình bơ vô cái lấy khí thế nè. rồi cùng Ý, cho chiên trái chứ ha Hả? Dạ <laughs> No Rồi, cheers cả nhà nha <laughs> Rồi, cho anh nói đôi lời Hôm nay là ngày cuối năm của năm 2022 um, Thì vợ chồng em qua anh kế Adventure Có tổ chức một cái chuyến đi à, cắm trại cuối năm Để cùng mọi người à, đón giao thừa Thì rất vui là có rất nhiều anh chị em à, đăng ký tham gia ủng hộ Thì em trực tiếp em cảm ơn mọi người đã tham gia cái chuyến đi này cùng với em <laughs> thì bên cạnh đó em có tổ chức uh, một cái raffle nhỏ để um, um, cho mọi người có một cái gì đó um, để cùng uh, chơi cùng tham gia cho nó vui vẻ thì uh, bây giờ em uh, xin phép uh, rút thăm để xem uh, ai là người may mắn và chúc mọi người một năm mới vui vẻ an lành sức khỏe dồi dào và mọi điều may mắn <laughs> Bây giờ mình bắt đầu với cái giải uh, thứ ba nhá Ben chào mừng cái mũ Ben đấy, Đó Rồi đổ ra đây xong mình uh, trốn ha Ok ha Rồi bây giờ sóc này gặp lại sóc này Rồi chúng có sạch đây Rồi nha Giải thứ ba là cái phần thưởng là một cái áo t-shirt Thì bây giờ uh, em xin phép bóc cái đầu tiên nha ai à, là người may mắn đây <laughs> mọi người chuẩn bị vé sẵn sàng nhé rồi số gì đây số gì đây số không có một số không <laughs> ai còn số không <laughs> ai còn số không số sáu Six. Number six. Wow. Xin chúc mừng chị. Rồi em sẽ uh, vợ chồng em gửi tặng chị một cái áo. Rồi em uh, chúc mừng chị. Yeah. Cho cho mình xin một tấm hình luôn. Cho, cho em xin một tấm hình. Yeah. Bên em một tấm ờ, năm 5 đồng nha chị. <laughs> Messi, yo, yo, Messi, yeah. Số, số 6 là thầy Lộc đó ha. Đây <laughs> nhìn chú này. Yeah. <laughs> Ok. Dạ. Rồi. Chúc mừng chị. <laughs> Rồi tiếp theo, giải hai Phần thưởng của giải hai á là bao gồm một cái mũ một cái mũ và một cái uh, bộ uh, bơm nước có đi kèm với battery <laughs> cho những anh chị đi cắm trại thì uh, sử dụng cái này rất là tiện có thể gắm cái bơm nước này vào cái cherry can á là có thể xài được liền luôn đó rồi bây giờ em uh, xin phép bóc thăm uh, thì uh, giải thứ hai mọi người sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi sổ gì đây sổ <laughs> gì đây sổ không còn một sổ không <laughs> ai không sổ không ai <laughs> zero number nine wow Excuse me, believe it or not, they just talk about the water pump before. <laughs> uh, let me check this ticket, yeah? Doesn't, <laughs> doesn't look genuine. à, <laughs> phải che mặt không bị cướp. wow, anh chị này lúc chiều là vừa mới à, đi xem cái setup của em. Được được bổ túc văn hóa vừa xem về cái cái um, setup về um, cái shower về cái bình nước thì mới nói với anh chị về cái việc mà sai <laughs> cái bơm nước nó như thế nào <laughs> thì bây giờ là <laughs> trong cái bơm nước đúng tôi, là tôi qua mọi, mọi người đừng cướp của em nha rồi em xin chúc mừng ờ, vợ chồng anh chị đây là cái bộ bơm nước này anh muốn cái nón này hay là cái bucket hat thôi để mình lấy cái này đi ok Dích, uh, uh, lúc nào mà đói quá mình ra quảng trường mình xòe ra mình xin dễ hơn đảm bảo có người cho à rồi <laughs> chào mình xin bức hình đó anh chị anh chị qua đây luôn à <laughs> đây cho kẻ cái uh, giải thưởng này này đấy <laughs> đây cho ở giữa ở giữa tổ chức vào giữa đi đấy rồi mọi người xin một tràng vào tay chúc mừng giải thứ hai rồi Bây giờ là cái giải cuối cùng này dạ, Quyết định này, quyết định này <laughs> Rồi nhắm mắt bốc thăm <laughs> Nhìn thêm dài này là chết đấy nha <laughs> Rồi giải cuối cùng người may mắn này Người may mắn nha Ê hai số lợn bọc lại Này lấy hai cái lợn Rồi Ai là người may mắn đây <laughs> run quá dài cuối run quá mọi người à. cho em xin một trang vào tay được không ạ <laughs> số 2 còn một số 2 <laughs> số 2 còn một số 2 nhá số 2 rồi Ờ. Số 26 Ai ai là người cầm số 26 đấy ạ? À? Em là ai? Thôi, thôi, thôi. 36. No, no, I mean, what is, what is Electric blanket and the head. Trời sao dậu dư kỳ vậy em trai? 24, 25 Đừng rún nha ờ. à. ra là có 25 thôi, được 26 Giờ mở ra mà số 2 con số 6 mất lần không được lấy nha nói chung với tờ giấy số chắc là này trúng số bao có bốn đi twenty six yeah dạ, vậy là dạ, tắm đây mình phải tự sướng á xin chúc mừng em không hoàn công à lột mù đây dạ dạ không không công nhận cái đâu hết á <laughs> đây qua của em đây em có ơn anh rồi thêm cái mù em muốn mù nào này em có cái này là em lấy cái này ok hợp lý hợp lý rồi, À, đi vào luôn đi vào luôn em chụp cho vào luôn ừ, vào luôn đó cái đó nay giải uh, hơi vô tình đấy là giải ba thì tóc dài nhất <laughs> giải gì thì tóc uh, hơi dài dài vừa đúng rồi không có tóc luôn <laughs> Rồi. 1 2 3 Happy New Year. <laughs> rồi oh, xin chúc mừng em rồi uh, kết thúc chương trình uh, sổ số may mắn em uh, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng em và với em uh, chuyến đi này xin cảm ơn mọi người rất là nhiều em đã support local Đúng rồi. rồi em có hai cái nón rồi bây giờ em muốn tặng lại cho gia đình anh hải cho mấy bé là hai cái món hai bé chọn là snack bát hay là cái uh, bắp thịt nha con lên con lên cái nào đứng vô giùm hai đứng vô đứng vô giùm hai dán cái này nó mới đẹp nè rồi nó đứng vô giùm hình, đứng vô giùm hai nằm đứng vô đứng vô giữa đứng vô giữa đứng vô chính điện thoại đứng điện thoại đó đứng cạnh cơ đâu đây rồi em yêu anh yêu không hối tiếc em yêu anh yêu bằng cả trái tim nhưng sao anh anh vội vàng ra đi ra đi không chút tiếc thương chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoàn vàng giọt thương cho cuộc tình tan nhìn sông hô miên man thương cho đời đầy đắng người yêu ơi có biết hay chăng tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mộng manh với những ước mơ cho đến bên ta vẫn mãi bên nhau hãy đến một lần thôi hãy nói một lần thôi mãi mãi không bao giờ lìa xa tình yêu ta như lá bàn bay xa thật xa cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa nếu như ta mãi mãi là như chiếc lá bay hương hờ tình người ơi xin nhớ mãi tình ta nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hương hờ 深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想。 Em ơi nhớ thương thương nhớ đầy vơi Làm sao quên được phút giây em đến Chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ là đời quên hết sầu lo sao anh ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê hãy trả lời anh nghĩ gì mà đợi chờ nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng năm xưa đã biết bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em nên tim đó ra sao người yêu em tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi vì tim em đã chọn trao ai rồi xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên nơi xa em có hay không chân trời kia mơ trong màn sương chờ đợi em sẽ quay về con đường xưa giờ đây ngơ ngác ngập đầy thuyết rơi ra lạnh. tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không chia lối đi đôi bàn tay xinh đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuông vai mềm nơi bình yên chẳng còn hoang vắng chẳng còn nhớ thương mơ hồ và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về dù là cơn mơ bắn xa dù đợi chờ là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong manh đôi mong chớ này người tình cầm tay anh nhé dù đời này bao nhiêu bão giông về được nằm kề bên em mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ êm